các chị em đang theo dõi video chia sẻ trực tiếp của bác sĩ Lương Ngọc. Hiện tại các bác sĩ đã hoàn thành xong ca thực hiện phẫu thuật của mình và chị khách hàng hôm nay là chị khách hàng cũ và thân thiết của ekip bác sĩ Lương Ngọc. Vì cách đây một tháng chị đã thực hiện là hút mổ bụng tạo dáng. Đó. Và ngày hôm nay thì khi mà quay trở lại thì chị mong muốn là cải thiện vùng lưng, vùng nách cũng như là cải thiện vòng ba của mình giúp cho nó căng tròn đầy tự nhiên hơn. Đó. Thì mỗi khi tiếp nhận thực hiện cho khách hàng cũ thì ekip bác sĩ Lương Ngọc cảm thấy rất là vui vì hạnh phúc à, vì tất cả những khách hàng của chúng tôi đã dành cho chúng tôi sự tin yêu cũng như là tin tưởng vào phương pháp hút mỡ tạo dáng và lựa chọn để thực hiện xin mời chị em mình cùng xem qua một hình một số hình ảnh của chị khách hàng ạ đây à, chúng tôi thì có ghép hai hình trước và sau đây là hình trước khi hút mỡ bụng nhìn ở phía sau có thể thấy là phần eo hông hoặc được gọi là nay thì phần rất là to do lượng mỡ khá nhiều và hình kế bên thì cái đường cong eo hiện ra rất là rõ nét luôn và cái lượng mỡ đã được loại bỏ triệt để Đây. À, hình này thì có thể thấy là phần lưng của chị nó mất cân đối là do có những cái ngấn mỡ lưng nách Đây. ở hình này thì chúng tôi ờ, đánh dấu và ngăn cách để chị em mình dễ nhìn hơn là hình sau khi hút mỡ bụng đây và phần mỡ lưng thì chưa được loại bỏ vòng 3 của chị thì bị khuyết lõm ở cái hình này đây kìa chị em mong bên trái thì bị khuyết lõm nhiều hơn <coughs> dạ vâng bây giờ chúng ta cùng gặp trực tiếp bác sĩ ạ à. dạ em chào bác sĩ gây mê bác sĩ lương ngọc bác sĩ minh sơn và anh chị em trong ekip ạ à. dạ chào cả nhà sáng nay <coughs> anh em ekip chúng tôi vui mừng vì à, được tiếp cận lại bạn khách hàng cũ của chúng tôi À, và quyết định thực hiện cái việc hút mỡ tạo dáng vùng lưng, vùng nách sau đó xử lý chất lọc ly tâm cái mỡ thừa để tái phân bố vào vùng mông à, kết quả là chúng tôi có được cái vùng lưng à, nuột nà phẳng phiu đều đặn và nó liên lạc với cái vùng vùng eo đã hút trước đó yeah. Dạ. và có được cái vòng ba căng tròn đầy đặn và giải quyết được cái khuyết lõm của hai cái bên mông và đặc biệt là trước đó thì nó có sự bất cân xứng thì bây giờ À, đã cân xứng và đã đẹp yeah. Dạ. thì cái kết quả này làm hài lòng anh em ekip chúng tôi ngay tại bàn mổ à, thì cũng à, những cái trường hợp mà hút mỡ kết hợp với cấy một cái vùng nào đó có thể là khuôn mặt vùng ngực vùng mông à, nó diễn ra thường xuyên và thường là các chị em à, cũng hay kết hợp luôn cái việc à, bỏ mỡ thừa và phân bố vào một cái vùng nào đó yeah. Dạ. à, tuy nhiên ở những cái vùng mà nhạy cảm như mông ngực thì đôi khi chúng tôi mới chia sẻ hy vọng là <clears throat> có những cái thắc mắc gì đến những trường hợp mà chúng tôi ít chia sẻ như vậy thì có thể trả lời cho các chị em được dạ vâng ừ. dạ um, khi mà thực hiện cấy mở mông các bác thì đa phần các chị em thường hay thắc mắc như thế này ừ. không biết là sau khi cấy mở mông thì ở cái tư thế nằm cũng như là tư thế ngồi thì có những cái điểm lưu ý nào không bác ha ừ. à, đúng là khi mình cấy vào uh, một cái vùng nào đó thì à, các chị em cần phải lưu ý tuân thủ những cái hướng dẫn của ekip à, để cho cái cái cái tỷ lệ mỡ mà mình cấy vào đó, nó sẽ sống được tốt hơn à, duy trì được nhiều hơn và đạt được cái mục đích như ban đầu mà chúng ta cấy chúng ta muốn yeah. Dạ. riêng đối với cái vùng mông ấy, là một cái vùng khá đặc biệt của cơ thể vì khi à, chúng ta ngồi chúng ta nằm à, thì nó là một cái vị trí tỳ đè rất là lớn Dạ. À, với đặc điểm mỡ mới cấy vào thì nó cũng còn mềm và chưa hình thành được cái hệ thống cấu trúc màng mặt để để mà cung cấp dinh dưỡng cho cái mỡ cấy nó tốt. À, chính vì thế chúng tôi khuyên các chị em là à, sau khi cấy cái vùng mỡ mông đó, <clears throat> để làm tăng cái tỷ lệ mỡ sống đó, thì thứ nhất đó là nếu có thể thì chúng ta nằm ở cái tư thế nằm sấp như trường hợp bạn khách hàng của chúng tôi hôm nay đây yeah. Dạ. nằm sấp để cho cái vùng mông được tự do còn không á à, đi đứng thì không có ảnh hưởng gì à, và nằm sấp cái thứ ba nữa là nếu như mỏi á, thì có thể nằm trong trong trong 7 ngày đầu á, <clears throat> thì có thể nằm nghiêng nhẹ một bên bằng một nửa cái mông yeah. Dạ. tức là khi mình nằm mông này á, thì mông kia <laughs> được à, được nghỉ ngơi yeah. Dạ. mà nó không bị đè ép thì như vậy thì cái cái mỡ nó sẽ được tự do và được hình thành cái mạng mặt nó tốt hơn dạ ha. Vâng, dạ. nằm nghiêng cạnh cạnh đùi cạnh bông hoặc là nằm sấp tuy nhiên nằm sấp được thì tốt nhất nhưng mà thường thì chú không ai nằm sấp được nguyên ngày cả dạ đúng rồi à, cho nên đôi khi chúng ta cứ nghiêng một nửa dạ. ha cho mình cứ nghiêng tới nghiêng lui xoay trở để đúng cho rồi, cái, nghiêng tới. cái vị trí mà mình cấy mỡ thì nó được hình thành tốt hơn trong thời gian đầu ạ. À. Ừ, chính dạ. xác. Ừ. À, ngoài ra thì cũng à, tắm rửa Ờ, để vệ sinh ờ, tốt các vị trí này yeah. Dạ. à, ờ, lưu ý các cái lỗ mà chúng tôi hút và cấy yeah. Dạ. để giữ khô và tránh tiếp cận với xà bông nước hoặc là nhưng mà cũng không được để nó dơ vì dơ thì nó sẽ làm cho rủi ro của việc nhiễm trùng nó cao hơn. Dạ vâng. À, Thì sau khi hút mỡ thì các chị em thường các chị em sẽ được là các bạn điều dưỡng viên các bác thì hướng dẫn rất là kỹ cái việc chăm sóc hậu hậu sau đó. Dạ. Ừ, chính xác vậy nhé thì chỉ có một vài cái lưu ý về tư thế và yeah. Dạ. cách nằm cách ngồi thôi nhé yeah. Dạ. hạn chế ngồi thì tì đẻ lên nhiều dạ vâng. ngoài ra thì cũng không có gì đáng kể cả chỉ cần tuân thủ những cái hướng dẫn của các anh chị em trong ekip và uống thuốc thì uh, hiện nay cái tỷ lệ uh, thành công của ca mở của chúng tôi đã cao lên rất nhiều so với của năm sáu năm về trước. Yeah. Yeah. Ừ. Rồi tiếp theo thì chắc mời bác Minh Sơn có thể mô tả kỹ hơn kết quả này cho chị em nhé. Dạ, Rồi, em cảm chào. ơn bác sĩ Lương Ngọc, em dạ. chào bác ạ. Ừ. À. chúng ta điểm lại một chút về cái vùng eo. Dạ. Là cái vùng mà chị đã thực hiện mở tạo dáng trước đó. Em chị có cái hình trước khi thực hiện không? Dạ có bác. Dạ đây. Đây. Đây là cái vùng eo mà trước khi thực hiện. Này là cái ngấn mỡ vùng eo hông ấy. thì thông thường ekip của bác sĩ Lương Ngọc thường chia sẻ cái vùng bụng và eo hông ở mặt trước thì à, lâu lâu thì chúng tôi cũng chia sẻ một vài ca ở tư thế mặt sau yeah. Dạ. thì có nhiều chị em là thắc mắc là à, thấy bác sĩ chia sẻ bên trước đằng trước của yeah. Dạ. phần eo không biết là phía sau thì như thế nào thì đây ha đây chính là kết quả vùng eo hông ở mặt sau cái hình trước đó so với cái hình này ha đó. đây là cái mặt trước ha mặt trước thì trông như vậy còn mặt sau thì chúng ta cũng thấy là cái vùng eo nó đã khuyết vô đó thắt đáy ha được thắt lại có đường cong rất là rõ rệt vùng eo đó trông rất là rõ đây là cái vùng eo đã thực hiện một tháng trước của chị khách hàng của chúng tôi à, em cho lại cái vùng lưng dạ. mà còn đi em qua qua dạ, hình, hình này, này bác dạ. đây rồi đúng không em đưa xuống ngang đây đi đây Nếu là hình đây có là bị, cái hình có bị lưng chói có bị chói không à, đây là cái vùng lưng này cái vùng lưng trước đó là eo đây ngay phía trên eo á cái vùng lưng á còn nguyên cái, cái mỡ dạ. rất là to và rõ ràng ngay ở vùng này nha thì sau khi thực hiện hút rửa hút giảm mỡ vùng lưng ấy, thì bây giờ chúng ta sờ chạm vô trúng xương hết rồi đó thì cái eo nó được liên tục với cái vùng lưng đó liên tục và tạo thành một cái độ xuôn kể cả hai bên các chị em có thể nhìn ha các góc độ thì duy chỉ có giữa vùng eo và vùng lưng cái vùng ranh giới ạ thì à, do mình lấy mỡ vùng lưng và cái vùng eo trước đó mình không có đụng đến cho nên nó bị sưng liên đới một xíu dạ cho nên chúng ta thấy là chỗ này nó hơi sưng nhưng mà sau khi mà tiến hành mặc ghen vô thì cái vùng eo này và vùng lưng nó sẽ áp sát vô nhau dạ nó tạo thành cái một cái đường, đường liên tục cong liên dạ. tục chứ không phải thấy nhô ở đây ha dạ chứ không còn nhô ở đây đó thì đây đây là kết quả hình ảnh thực tế của chị khách hàng sau khi hút mỡ tạo dáng vùng bụng eo hông một tháng dạ. và kết hợp với việc mà lấy mỡ vùng, vùng lưng lưng hôm dạ. nay thì chúng ta thấy được là cái vóc dáng rất là đẹp suôn mượt khi mà chúng ta nhìn từ phía sau ha dạ. kế đến đó thì ngay bên cạnh cái vùng eo thắt đó, thì chúng ta tiến hành việc cấy mỡ lên cái vùng mông ngoài việc cải thiện cho cái vùng mông hai bên á, nó không đều trước đó thì chúng ta còn làm cho cái vùng mông này á, tròn trịa hơn căng đầy hơn đó, chúng ta có thể thấy rõ rất là rất là rõ cái vùng mông á, nó đã trở nên căng tròn đó, và quyến rũ sexy hơn rất là nhiều Dạ vâng, cái kết ừ. quả như thế này mong rằng chị khách hàng của chúng ta sẽ hài lòng ạ. Đúng rồi ekip thì rất là vui mừng khi mà đem đem lại cho chị khách hàng hôm nay dạ. à, cái kết quả khi vóc dáng vùng lưng eo hông cũng như là vùng mông à, rất là <laughs> theo ekip là cái này là rất, rất là đẹp dạ. rất là quyến rũ rồi dạ bây giờ là chỉ còn chờ chị khách hàng nhìn thấy và thật sự hài lòng nữa thôi Dạ vâng, em cảm ơn bác sĩ Minh Sơn à, Những chia sẻ vừa qua của ekip bác sĩ Lưu Ngọc Thật sự là nó cũng có ý nghĩa và hữu ích với rất nhiều chị em Vì mỗi khi những cái chương trình của chúng tôi phát lên thì nhận được sự à, theo dõi của rất nhiều chị em à Hy vọng là những cái thông tin đúng đắn về phẫu thuật thẩm mỹ sẽ được lan rộng đến nhiều chị em Để chị em mình có những lựa chọn tốt hơn trước khi thực hiện ạ à. Dạ, để đảm bảo yếu tố an toàn cao nhất là đẹp và an toàn Dạ vâng với hơn 10 năm trong nghề, bác sĩ Lương Ngọc luôn tuân thủ phương châm làm đẹp là phải đẹp và an toàn. Bác sĩ chỉ thực hiện khám bệnh, chữa bệnh và phẫu thuật thẩm mỹ tại bệnh viện đạt chuẩn của Bộ Y tế. Bác luôn tuân thủ nghiêm ngặt ba yếu tố: khách hàng an toàn, bác sĩ an toàn, bệnh viện an toàn. Buổi chia sẻ trực tiếp ngày hôm nay được thực hiện tại phòng phẫu thuật của bệnh viện nhằm mục đích chia sẻ những kiến thức hữu ích về lĩnh vực thẩm mỹ cho những chị em và những ai đang quan tâm. Nếu chị em có những thắc mắc hay chia sẻ quan điểm cá nhân, chị em hãy để lại comment bên dưới video này. Và nếu thấy chương trình của chúng tôi có ý nghĩa, chị em có thể bấm nút đăng ký à, để cập nhật nhanh nhất những chương trình chia sẻ mới nhất tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả chị em đã theo dõi. Xin chào và hẹn